Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Diệt Khải em ơi Diệt Khải xin kính chúc anh em à, xem like xem video vui vẻ em ơi Ở lần video này thì Khải sẽ soi đồ cao thủ uh, à, AKK cho anh em xem uh, Cái bàn nha em ơi Hôm nay thì anh đánh tống kim được uh, top 3 tống kim Top 3 tống kim nha em uh, ờ, Đây hiện tại giết 233 mạng 83 nờ sơ thử vong 7 Cái bàn châu vãi trưởng thử vong có 7 lần Liên chạm 78 Có vẻ như hôm nay là top 1 liên chạm luôn rồi Liên chạm 78 AK à, okay. Cái bàn bóng nha em đây cho anh em xem đồ này Hiện tại đang uh, có một cái nón Nói chung là phải xét đồng bàn trước đi Hiện tại đang sử dụng một set đồng bàn ờ, hồng Mỹ như năm 19 8 27 155 155 và một cái 25 mà ờ, kháng hỏa kháng nghề bội kháng cả 4 kháng độc 30 và nhìn vào thì hiện tại đang sở hữu cho mình bốn món hồng kim bông phá nha mọi người bốn món hồng kim bông phá nha anh em đây anh em ơi một cây bỏng cái bóng này hôm trước anh đấu giá top 1 nè Đấu giá với hơn uh, gần 15 triệu Gần 15 triệu Việt Nam đồng Top 1 ban hội Anh đấu cái vũ khí Mở, mở ra cái bóng 35 35 một thì có hỏi ảnh thì xịt tóc nè Thiếu một tóc nữa đặt 126 nè Thiếu một tóc nữa Thì bơ can ngồi sẽ đặt 126 nha mọi người Tại anh này được 125 tóc thì chỉ đặt 101 thôi Nếu mà được bơ can ngồi thì chỉ được 101 thôi Rồi tiếp tục đến là một cây bao tay Bao tay định khai 40 40 30 chung là khá đẹp và đặt móc chúng độc và đặt móc chón luôn nè rồi tiếp tục cái áo áo đình khái áo đình khái thì hồi 49 hai cấp hai cấp không bên 29 và một ba đai lưng đình khái uh, ờ, không bên và hai cấp hai cấp và 48 năm chậm chung là ba món không bên nên là cái bang này nếu đỡ như hôm trước trận liên đấu anh solo với cái nga mi anh có thể quấn chết nga mi luôn này mà quấn chết cả nga mi sẽ đóng bang này nọ luôn cả nón luôn và người ta đang mang một cái đôi giày uh, phòng thủ làm chậm phòng thủ làm chậm sinh lục lực và một nón uh, ờ, chón không banh quanh chón kháng hỏa thì hiện tại này được cho mình là 80 chón 80 chón lượng làm chậm thì được uh, ờ, 40 và đôi giày này là được 80 chậm 80 chậm còn thời gian chúng đọc thì được 40 từ uh, bao tay nè được 40 trong đọc rồi chúng thiệt này đang sử dụng mình một kỹ năng này hai kỹ năng này càng khôn là 4 này dòng băng hồi là 5 này rồi uh, rồi đúng rồi năm kỹ năng anh này đang năm kỹ năng nè một này hai này càng khôn là bốn này là dòng băng họ nữa là năm kỹ năng anh này năm kỹ năng đang sở hữu con phiên như nè anh là người đầu tiên lên 160 của cầm mấy chủ đại sơ xả tách và đã được một con phiên như nè cấp 150 khá đẹp khá cả 10 luôn rồi đây anh em ơi đó ok chưa anh em xem thì đừng quên ủng hộ cho khải cũng như là video của anh akk này cái bóng bỏng hiện tại cái băng bóng cái băng bóng này cũng dạng xếp xếp vào hạng no một server đó nè không biết đâu mọi người xếp vào hạng number 1 server đó nè hôm trước là nếu mới ép bao tay này hơn 2 triệu hơn 2 triệu rưỡi vẫn đang lưng chứ là lưng ép hơn 2 triệu mấy này 22 bao tay nói chung là đồ khá là đẹp rồi nè tầm này thì so với tầm này thì nhìn đồ nhận như này là quá đẹp rồi nè à, hiện tại server cũng có khá nhiều cái cái bong bóng nữa như là vạn sự tùy duyên này nọ nữa này mà khải chưa có cơ hội soi cho anh em xem cái gì à, anh em cứ thích soi cầu thủ nào cứ comment tiếp tục ở bên dưới Khả sẽ tiếp tục soi những cầu thủ tiếp theo cho anh em xem nha Tại vì hôm trước cũng có nhiều anh em yêu cầu Khả soi á Nhưng mà Khả ấy không có thời gian vào tổng kim nè Nên là Khả không có soi Nay có thời gian vào tổng kim đánh cho rồi anh em xem Đây anh em xem video đừng quên cho AKK cũng như là Khả một video Khả một like chia sẻ cho ủng hộ nha anh em ơi Cảm ơn em rất nhiều nha Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh nha mọi người